chào tất cả anh em thì ờ, ngày hôm nay trở lại tất cả anh em thì ờ, mình có hai thiết bị ăn lận hai công nghệ mới thì mình ờ, cũng tiện quay video tiện quay clip thì mình muốn chia sẻ anh em và giới thiệu anh em về hai dòng sản phẩm này để phục vụ anh em đến sòng đến sới đến chơi để anh em mình có thể giành thắng tuyệt đối trong sới chơi ta khi em đến chơi em không luồn nắp không luồn đĩa không luồn hột thì đây là cái bộ sản phẩm tối ưu nhất mà phục vụ anh em để anh em thể giành thắng không tăng 100 trăm em nhé thì uh, cái bộ phẩm này cách chơi nào và sử dụng ra sao thì sau đây mình sẽ vào hướng dẫn và test qua anh em về hai bộ phẩm này trước tiên mình sẽ vào hướng dẫn và test qua anh em về món đồ chơi chơi tài xỉu sau mình sẽ vào hướng dẫn và test qua anh em về món đồ chơi chơi bầu cua nhé thì em nhìn màn hình đây đây chiếc lắp này chiếc đĩa này và những hồ tài xỉu à đấy sau đây mình sẽ vào mình sẽ gấp những hồ tài xỉu a thì mình đã pha một cái bát muối thật mặn đấy và mình đã thả những hồ tài xỉu vào sau đây mình sẽ gấp ngẫu nhiên một tài xỉu này ừ. ừ, gấp ngẫu nhiên một tài xỉu mình để gọn bát nước muối ra ngoài này mình sẽ lau qua anh em một tài xỉu này lau qua một tài xỉu anh em này ừ, ok anh em này sau đây mình sẽ kiểm tra với anh em phần lân châm này quân hột hoàn toàn thường này ok chưa kiểm tra con đĩa này đĩa toàn thường này đây không đĩa khiển đĩa châm nhá đĩa toàn thường này ok anh em kiểm tra luôn lắp này lắp hoàn toàn thường này đây không phải lắp camera lắp bịp nhá lắp hoàn toàn thường luôn nếu lắp bịp thì hít chặt luôn này ok anh em này sau đây mình sẽ vào mình soi dọi con đèn flash anh em này kiểm tra soi đèn flash anh em soi luôn con đèn flash anh em này mờ hột này Đấy, hột trắng tinh trong suốt này trong veo này ok anh em hai hột này Đấy, hột hoàn toàn thường này ok anh em ừ, hoàn toàn thường này ok chưa là ba hột này Đấy, hột trắng tinh trong suốt này hột zin hột trợ năm năm này ok anh em thì sau đây mình sẽ vào hướng dẫn qua anh em cách sử dụng về bộ phẩm này thì khi em đến sòng sớm chơi ta anh em chỉ cần mở cho mình cái lọ sáp từ báo dung ra này anh em chặn tay sáp này và anh em chỉ cần bốc ba hột này Đấy, bốc ba hột này ok anh em Đấy, chỉ bằng hình thức đơn giản thôi là anh em thể giành thắng rồi sau đây mình sẽ cho anh em kiểm tra phân tích này Đấy, quân hột hoàn toàn thường này công để lại trung tâm thích luôn ok anh em thì không thể thiếu đây là cái bộ xử lý chính nó cái cục dung này anh em đến chơi cục dung anh em nhét trước trong người nó sẽ báo dung cho biết ra tài là trừ để chơi phạm vi anh em ngồi 5 mét và bất cứ đâu nó sẽ báo dung cho biết sau đây sẽ gạt bật cái dung này và test luôn cho anh em này sóc này con <coughs> này máy báo có xỉu à mở này một ba năm chín đút ok anh em sóc tiếp cho anh em ạ à sóc mạnh sóc nhẹ quan trọng nhá gần sóc xong đặt xuống là báo máy báo tài này đánh nhiều tiền tài tôi mở lô tài này mở này sáu hai bốn mười hai nút ok anh em sóc tiếp cho anh em này sản phẩm cao cấp không phải là chuông chứng là cho anh em luôn máy báo có xỉu ai? mở này một hai năm tám nút ok anh em sóc tiếp cho anh em này đánh ba bán chuẩn cả ba anh em nhé máy báo xỉu tiếp này đấy nặng nhẹ đánh 2 triệu xỉu này mở ô xỉu này mở ra có tiền em nhé, mở này một hai bốn bảy nút ok anh em sóc tiếp cho anh em này máy có tài này tôi khẳng định em có tài nhá đấy máy rung là có tài đánh nhiều tiền là tài mở này ba bốn năm mười hai nút ok anh em lắc loạn cho anh em này máy có xỉu này đấy đánh cả người xỉu này mở này 1, 4, 5, 10 nút Ok anh em tôi test kỷ niệm em tiếng nữa em nhé Đấy sóc rất là nhẹ luôn Đấy ok anh em Máy có xỉu ai Đấy Bao tiền bao của dồn hết vào xỉu đánh ngay Đấy đánh cả uy tín cửa hàng vào xỉu ai Mở ra 1, 2, 2, 5 nút Ok anh em thì mình tắt cái nội dung này Đấy Mình sẽ để gọn cái món đồ chơi thì tôi xỉu ra ngoài đây Đấy sau đây mình sẽ vào hướng dẫn và test qua anh em về món phẩm để đồ chơi bầu cua em nhé thì à, hình thức anh em đến chơi đến dòng sới người ta hột nắp đĩa hoàn toàn người ta anh em đến chơi đấy anh em làm sao mình tiếp xúc mình chạm tay hột bầu cua là mình thể giành thắng rồi thì đây là những lắc này trích đĩa này và những hột bầu cua mình à, chuẩn bị sẵn ra sau đây sẽ vào kiểm tra qua anh em lắp đĩa vào quân hột em nhá sóc đầu này. mình sẽ chọn ngẫu nhiên vào hột bầu cua nhá đấy chọn ngẫu nhiên vào hột bầu cua này chọn ngẫu nhiên vào hột bầu cua thôi thuận vâng, ngẫu nhiên bao hộp cua mình cho anh em kiểm tra này đấy con hột hoàn toàn thường này ok anh em kiểm tra luôn đấy đĩa hoàn toàn thường luôn đấy ok anh em kiểm tra luôn lắp cho anh em này lắp hoàn toàn thường này anh em nhìn chưa lắp hoàn toàn thường luôn nếu lắp bịp nó hít chặt người nhá hoàn toàn thường này ok anh em sau đây mình sẽ vào hướng dẫn qua anh em này thì khi em đến sân chơi này anh em chỉ cần mở cho mình đấy cái lọ sáp từ uh, báo dung màu cua này anh em chạm tay sát này Đấy. và anh em chỉ cần chạm tay vào một mặt hồ cua anh em chạm tay vào một mặt hồ cua là nó sẽ báo dung chuẩn xác cho anh em biết 6 mặt 6 nhịp dung khác nhau để em dễ em biết các mặt con bầu cua để mình đánh em nhé sau đây mình sẽ vào mình bật theo dung đấy bầu cua lên mình test luôn anh em đấy phạm vi anh em ngồi 5 mét ngồi bất cứ đâu cho báo dung chuẩn xác biết em nhé khi test hàng thử hàng cho anh em thì mình sẽ cầm cục dung tay còn khi vào cuộc chơi trận chơi của anh em thì cục dung này anh em cứ nhất trong người còn xì hay bất cứ chỗ nào cũng được cảm nhận tốt nhất thì mình để nhé. cho nên mình test luôn anh em này sóc này sóc mạnh sóc nhẹ đều được luôn em nhá đấy máy óc con cua à. đấy nhẹ nhàng đánh 2 triệu cua à. bỏ này cua cua bầu ok anh em đánh một đợt đôi sóc tiếp cho anh em này máy báo có con bầu à đấy đánh 500 triệu trái bầu à mở này, ok anh em hai bầu một cua luôn đấy sóc tiếp cho anh em này đấy đánh ờ, dở uh, 53 tiếng bạc để anh em biết độ hiệu quả cũng như uh, cái bộ phẩm này chuẩn xác đến đâu em nhá máy con tôm này đánh 500 triệu tôm nhảy này mở này, một tôm hai nai ok anh em sóc tiếp cho anh em này đấy máy báo con nai này đấy nhẹ nhàng đấy đánh 100 ờ, triệu like này mở này ok anh em một nai hai bầu ok anh em sóc tiếp cho anh em này máy báo con cá này đánh nhiều tiền là cá này mở này đấy mở con cá này ok anh em cá bầu cua đấy mình test kỷ niệm tiếng luôn nhá sóc loạn cho anh em này ai sóc ai làm cái đều được luôn em nhá đấy sóc xong đặt xuống là báo rồi máy on cua đấy máy người có thể sang, máy móc không bao giờ sai nhá máy on cua ánh đầu tiên là cua mở này cua bầu cá ok anh em thì mình tắt nội dung này đấy thì như đã hứa anh em khi test hàng hàng xong anh em thì mình sẽ bóc lát cái bột ra sẽ lát bột đun ra cho anh em đấy. để anh em biết cái độ hiệu quả đấy. cũng như cái độ chuẩn xác anh nhá, chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm luôn quân một hoàn toàn thường đấy hột trợ mình lấy về mình test cho anh em Đấy, test qua anh em về cái sản phẩm này anh em nhé ok anh em à quân hột hoàn toàn thường này Đấy. mình cho anh em kiểm tra phân tích này Đấy, con hột hoàn toàn thường này ok anh em thì em sự cần mà quan tâm đến hai dòng sản phẩm hai thiết bị gia lận cao cấp mới nhất về đồ chơi bầu cua đồ chơi xỉu thì anh em à, cứ alo tiếp mình qua số điện thoại hiển thị mình để sẽ có nhân viên tư vấn và phục vụ anh em 244 để giúp đỡ anh em chia sẻ anh em những cái sản phẩm tốt nhất để anh em đến xong đến sới chơi để em kiếm tiền và em lấy lại những gì mất trong thời gian mà em đánh tranh chín mà em đánh đỏ đen nhá thì ngoài cái đồ chơi bầu cua và đồ chơi đá xỉu ra mình cung cấp tất cả thiết bị lận đồ chơi bài đá bịp đồ chơi đá bịp hay là sóc đĩa hay những cái phần mềm game hoạt động game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa hoạt động để anh em thể giành thắng và anh em thể kiếm thật nhiều tiền em nhá thì hiện tại mình hai cơ sở cơ sở một bến xe miền đông sài gòn cơ sở 2 bến xe mỹ đình hà nội thì em gần đâu qua đấy qua tiếp cửa hàng mình qua test hàng hàng trực tiếp luôn thì hàng hóa thì anh em có thể qua tại hàng mình cầm đồ đạc của mình qua test hàng hàng trực tiếp như trên video thì em lấy hàng về em sử dụng em nhé thì video hạn trên kết thúc cái video đây chào toàn thể anh em chúc anh em ờ, kiếm được nhiều tiền